bao ngày trong mong Nóng đợi giờ về thì không ai chờ Giọt muốn rơi xuống bước chân anh đi về chẳng còn nay mong được dăm mai ba năm dòng đầy giờ nghe tiếng em đi theo chồng nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong bóng buông rời ta chia tay tan phai giấc mơ một lý do anh sẽ thôi mong chờ vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua vậy là coi như cố đang thật trái